Hello, hello, hello. Xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình lại chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta bắt cầu của game của trò tài xỉu đây là một trong những trò mà anh em cực kỳ thích chơi rồi đúng chưa ạ? Và chỉ thêm ý, là hiện tại bên 68 game bài đang có chương trình ưu đãi khuyến mãi cực hấp dẫn luôn nha anh em nha. Là khi mà anh em là khách VIP ý, thì bên nhà cái khác mà báo đi lên ý, thì sẽ được nhận tiền khuyến mãi luôn nha. Đó mà tiền khuyến mãi đó anh em đánh lên đủ min rút, anh em vẫn rút luôn, rút bình thường luôn nha và cũng như là ấy, à, sẽ tùy theo cấp độ VIP mà anh em sẽ nhận được à, tiền từ ngân hàng dụ như là VIP 1 này thì anh em sẽ nhận được 50.000 rồi VIP 2 thì anh em sẽ nhận được 100.000 cũng như là VIP 3, VIP 4 thì chắc chắn một điều anh em sẽ nhận được nhiều tiền hơn đó và anh em cũng lưu ý cho mình nhé là tất cả anh em là VIP thì đều sẽ nhận được tiền khuyến mãi luôn ha Ok thì bây giờ anh em sẽ quan sát đấy mình à, bắt cầu cũng như là mình chơi à, trò tài xỉu này như thế nào nhá đấy thì anh em có thể là nếu mà anh em nào có số vốn nhỏ đấy 100 nghìn đến 300 nghìn thì anh em có thể đấy tham khảo visa vì anh em lưu ý cho mình này là khi chúng ta chơi số vốn lớn ấy thì dễ bị át soi game soi nên chính vì thế anh em nên chơi vốn nhỏ trước cho mình và nếu mà anh em có số vốn tầm 100 nghìn cho đến 300 nghìn thì mỗi ngày anh em lãi tầm 4 chục thôi hoặc 6 chục thôi là anh em dừng anh em chơi cái gì cũng phải biết điểm dừng đúng chưa ạ đó thì hôm đó hôm nay anh em lãi rồi anh em dừng lại mai chúng ta lại chơi tiếp vừa anh em có thể quan sát thấy là mình có số vốn 1 triệu rưỡi đúng không? Đấy thì bây giờ đã lên là gần 6 triệu rồi anh em ạ. Và anh em ạ, thì ờ, uh, 687 ấy là một bên mà mình thấy trả thưởng hoa cực kỳ cao này anh em nhá. Trả thưởng lên tới là 1.5 luôn anh em nhá. Nếu mà anh em nào mà chơi nhiều cái bài thì anh em hiểu rồi đấy. Là những bên như kiểu Cao Fun, Si Fun, ở Tây Win, I Win hay là đáy xếp 68 chẳng hạn thì à, trả thưởng là tầm 0.6 đúng không ạ và cao nhất là lên tới 0.9 thôi mà như vừa nãy mình chia sẻ là 68 bài trả thưởng cho anh em lên tới là 1.5 anh em nhá đấy mình nhắc lại nhá là 1.5 anh em nhá cao gấp đôi luôn anh em nhá nên chính vì thế anh em à, nếu mà có nhu cầu à, làm đại lý thì anh em có thể ưu tiên hoặc là đấy, ưu tiên 68 với bài ha Ok thì anh em qua ra này là đấy mình có một triệu rưỡi bây giờ lên là hơn 6 triệu rồi nha tức là mình đã chốt lại cho em lên tới 4 triệu rưỡi rồi nha đấy thì những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho em cách chúng ta bắt cầu của những trò khác nha hãy cùng chờ xem ha